Xin chào mọi người, mình là Hiền đây Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người cùng nhảy bài Ghệ đẹp nhất cả khu <laughs> Ok, let's go Về bài này thì mình cũng sẽ chia thành hai phần nhá Về phần đầu tiên bây giờ mình sẽ nhảy cái bộ trước 5, 6, 7, 8 Ghệ đẹp nhất là <laughs> Ghệ đẹp tết tết tết 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok Rồi thì đến với chi tiết từ động tác nhé đầu tiên ghẹ đẹp thì thứ nhất nhá đầu của người hất ra sau hất ra bên trái đây đứng như này mình người hơi nghiêng về phía phải để chưa động tác đầu tiên đầu hất ra sau như thế này đồng thời tay phải đặt về ngực và sau đó lướt xuống một chút như thế này được chưa thứ hai là chân trái người dậm xuống để đồng thời hất đầu ra sau và sau đó này đưa ngực lên đổ cái người về ra sau như này và lướt tay xuống đến hông thì thẳng người lên được chưa bạn sẽ làm sóng ở phía trên nhá từ ngực này đổ người và khựng lại ở hông hiểu không được chưa năm sáu bảy tám đồng thời đổ xuống hông tiếp theo đến đây thì các bạn sẽ phải dần ngực lên cho mình à, hai lần thật mạnh lên để tay có thể đè ở đây và sau đó giật ngực lên hai lần như đó chỉ thẳng như này được chưa chỉ cái hướng tay súng như này mình nhá thì thẳng lên và sau đó mọi người sẽ làm động tác không nâng qua phải qua trái về động tác này thì mình sẽ chỉ riêng nhé <clears throat> đầu tiên đổ người qua phải nhấc chân trái lên để mình đẩy cái hông lên và sau đó nhấc chân ra khỏi mặt đất thì thả hông xuống như này lại nhá đổ qua phải nhấc thả ra tương tự đổ qua trái nhấp thả chân ra đó bây giờ các bạn tiết chế lại một xíu không thả chân lên thẳng như này chỉ thả đó nhẹ vào đất như thế thôi lại nhá đổ qua phải lên hông thì cố gắng mình sẽ không đổi người nữa mà sẽ làm luôn từ hông để lên thả tiếp theo để lên thả đó chỉ làm cái hai phần hông như này thôi được chưa làm cho mình hai lần đẩy bên trái trước sang tiếp theo đẩy bên phải sang ok và sau đó này tay chỉ bên trái vai trái chỉ sang vai phải và chạm ở cổ tay hai nhau giao nhau này để vào và đẩy vào tiếp theo đặt chỗ khác đẩy vào đẩy vào ok bạn nhá đây chặn đầu gối chỉ nhấc không phải nhấc qua trái tiếp theo đặt đây em vào đổ chỗ khác rồi đối với động tác tay chỉ vai này vai gập vào đây và gập vào đây thì phần hông người sẽ như sau <clears throat> động tác trước là các bạn đang đi hông như này đúng không đang dừng ở phía hông bên trái thì đặt luôn hông bên trái và hơi đổ người sang phạm cho mình đẩy hông trái này đổ người vào đối chân và đối lập lại như này và sau đó lại đây và sau đó lại đó như này chỉ khác này là khi các bạn làm cái động tác này thì hông các bạn bên ngược lại không các bạn phải đẩy cho mình hai lần lên cùng với cái tay ấy đẩy hông lên và đấy không lên ok còn đối với động tác này thì không chỉ cần đưa sang phải và đưa qua trái đâu rồi này giờ đẩy này tiếp ok còn thành nốt động tác nhá người về thẳng tay đang chéo và như thế nào ok xong bây giờ mình sẽ vào nhịp này năm sáu bảy tám một hai và ba bốn năm sáu và 7 và 8 1 2 và 3 4 5 6 7 8 Bây giờ thì mình sẽ đến nhịp nhanh hơn nhá 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Về bạn thứ nhất, thì bạn lưu ý động tác cuối cùng đánh chéo hông như thế này này được chưa bây giờ các bạn lướt cho mình cái tay xuống ra như thế này hoặc là các bạn vẫn giữ nguyên đều được đây đấm bình thường hoặc là đấm ờ, chỉ tay xuống nhá đây như thế này đều được nhá và tiếp theo đến với bạn tiếp theo thì mình sẽ nhảy đến một chút từ đây à, đấm nhá bảy tám một hai ba bốn đẩy năm sáu bảy và tám một hai ba bốn năm sáu 7 hết ok bây giờ thì chi tiết từ động tác sẽ như sau động tác trước này động tác trước mình sẽ nắm đấm nhá đấm vào ra bây giờ các bạn đổ tay xuống chọc xuống lên vỗ khi tay phải xuống thì các bạn trùng chân xuống cho mình và sau đó hất phần hông bên phải lên để hất phần hông bên phải lên vậy đưa cái gót chân ra nhé đưa gót chân đồng thời để hông lên được chưa làm đồng thời hai động tác này, này. <clears throat> đưa lên vỗ tay chọc xuống hất về đổi hất về đổi thất và hai lần ở đây ok rồi liền nối vào nhá năm sáu này đây này ra này chọc xuống lên vỗ xuống không phải không trái hai lần phải ok tiếp theo thì các bạn sẽ làm sóng ngực nhớ là nghiêng người qua bên trái ok đúng đấy và sau đó này dẫn chân tại chỗ và các bạn làm tác như sau chân thì dậy chỗ nhá ngón tay chân như sau này à, đưa dáng tay xuống cho mình và một tay để đến trước cái trái để đến trước đi sau tay phải được cứ làm lần lượt cho mình đến 4 lần 5, 6, 7, 8 Ok, vậy thì mình sẽ nhìn cho bạn phần thứ hai nhé 5, 6, 7, 8, 1,

bạn nhìn nhanh hơn và có khi mình sẽ chép lời nhé 5, 6, 7, 8 Ghệ đẹp nhất cả khu Ta ta ta ta ta Ghệ đẹp ghệ đẹp ta ta ta ta ta Ta ta ta ta ta Ghệ đẹp ghệ đẹp ta ta ta ta ta Ta ta ta ta Ghệ đẹp ghệ đẹp tần tần tần tần ta Tần tần ta tần ta Ây ây rồi xong như vậy là mình đã vừa hướng dẫn mọi người cùng nhảy bài kệ đẹp nhất cả khu của mình thì mình rất mong là mọi người sẽ học vào bài này xong sớm được bài nhảy này và cảm ơn mọi người đã theo dõi à, rất mong là mọi người sẽ uh, yêu thích và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha bye bye